hello hello hello anh em xin chào mọi người chào mừng mọi người quay trở lại với một bài học khác về tiền tôi người dẫn chương trình Alexander Gonzalez tôi đã từng mua một thứ gì đó à, chỉ vì người khác đã mua nó rồi sự thật là mọi người luôn mê mẩn với những cái thứ hấp dẫn và cuối cùng bị cháy túi vì điều này thì um, trong tập này Robert Kiyosaki sẽ dạy cho bạn cách bảo vệ bản thân khỏi việc mua những cái thứ linh tinh tại tài sản giả hay là những cái thứ lừa đảo vớ vẩn đây, đây là một trong những chủ đề yêu thích của tôi tài sản giả những à, hay thế hệ bạn gọi là bữa ăn giả những cái điều này à, nó đang xảy ra đối với thế hệ của bạn à, tôi nghĩ rằng nhiều người à, đang có ý thức về sức khỏe của họ và họ bước lên cái chuyến tàu này bởi vì nó đang rất là phổ biến biết đây có những cái chế độ ăn kiêng như là keto ăn thuần chay hay là cái gì utaimi đó taimi vì thế tôi nghĩ mọi người á cố gắng tìm một cái chế độ ăn kiêng mà phù hợp đáp ứng nhu cầu của họ và hơn thế nữa gọi là tôi là một trong số họ tôi cũng là một trong những người ăn chay thuần à, cái đó nó rất là ok à, đây không chỉ giống thịt mà còn giống burger tôi đã mua nó và tôi ăn nó ừ, vị của nó khá là ngon có thể tôi sẽ ăn lại lần nữa và hãy nói một chút về những cái giáo viên giả đi ha tài sản giả hay là giáo viên giả hầu hết thì nó tồn tại từ lâu rồi ngay cả thịt giả này nó cũng tồn tại trong nhiều năm lắm rồi cái lý do mà nó công khai hơn á, tại vì những cái phố Wall nó họ bơm thật lực vào những cái điều này họ đẩy giá IPO lên cực kỳ cao từ 50 đô rồi đến gọi là 150 đô rồi có khi lên đến 300 đô những cái công ty làm những cái thực phẩm này tất cả nó đều là đồ giả đây là một cái tài sản giả nó là một cái tài sản nó là một cái thực phẩm giả thịt cho người ăn chay tôi cũng ăn chay rồi tôi giảm cân rất nhiều tôi ăn ít thịt hơn và nhưng mà tôi không ăn những cái thứ như thế này tôi cũng không ăn những cái thứ giả này còn những cái giáo viên giả hay là những giáo viên thật của tôi đây là đây là báo cáo của người bạn của tôi này cái này nó sẽ cho bạn biết cái gì thật hay giả à nó nó không chỉ là sản phẩm giả mà thậm chí cả những thương hiệu giả nó, nó tồn tại từ lâu rồi và đây đây nhá bạn tôi anh ấy là Bundoman anh ấy nói cách nhá những cổ phiếu không tốt cho danh mục của bạn à đây đây này đây là cái lý do mà tôi trở nên giàu có này bởi vì tôi không nghe theo cái sự thổi phồng của phố Wall tôi đã IPO công ty ba lần rồi lý do duy nhất mà họ làm việc này á vì nó gọi là bơm và xả đẩy cổ phiếu lên tất cả những thằng khờ xông vào mua nó rồi họ vứt nó đi Ờ, ok tôi quên mấy con số ở đây này 43 đô rồi lên đến 123 đô trong vòng vài phút và sau đó nó giảm mạnh và sau đó nó tăng thêm một vài lần nữa cứ như vậy những kẻ này nó đang rút lợi nhuận từ nó bạn biết nếu mà bạn mà tôi và tôi mà nhảy vào chúng ta mua cổ phiếu trong đợt IPO mà họ thực hiện á họ kiếm được rất nhiều tiền từ đợt IPO đó trước bất kỳ ai hết đấy kiếm được cực kỳ, cực kỳ nhiều tiền lý do là mà tôi biết điều đó tại vì tôi IPO ba công ty rồi ha dạ. họ họ không quan tâm nếu bạn kiếm được tiền họ kiếm ý nghĩ họ lợi nhuận là số 1 và bạn biết đấy thế hệ của bạn hay thế hệ của tôi cũng như vậy chúng ta không muốn nghe những câu chuyện tào lao mà chúng ta muốn một cái gì đó đảm bảo có thể kiếm được tiền và làm cho chúng ta say mê đó là lý do bạn phải biết đâu là thật và đâu là giả tôi thích cái sản phẩm này nhé vị của nó rất là ngon ok đấy nhưng mà những gì trong nó thì anh chàng này nói anh bạn tốt của tôi Bundoman anh bảo cái thứ này nó sẽ giết chết bạn nó giống như là diet coca đấy cái thức uống đấy nó không tốt cho bạn bạn bạn tôi làm việc trong một cộng sự của colonel sandet á, gà rán kentucky ấy. anh nói colonel ông ăn chay chứ ông không có ăn thịt và anh nói với tôi á có một lần á uh, anh thấy colonel cắn một miếng thịt và sau đó ông nhổ ngay đi ông bảo đừng có ăn cái thứ này nó sẽ giết chết bạn và tôi cũng biết cái điều đó tôi hiểu chứ nếu mà ăn những cái thứ này thường xuyên nó sẽ giết chết chúng ta nó có ý nghĩa mà cái trò chơi ở đây ấy, nó gọi là bơm và xả nhớ kỹ nhé nó cũng là một cái tài sản giả thôi và nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe tài chính của bạn ý tôi là họ thực hiện quảng cáo rất là tuyệt vời và đằng sau đó rất nhiều sản phẩm thực hiện những cái chiến dịch quảng cáo làm cho mọi người nghĩ rằng mình đã mua một cái thứ rất là tốt nhưng mà thực tế nó đang giết chết cơ thể mình hoặc là cả cái tình hình tài chính của mình nữa đó như trong cái này là danh mục đầu tư không tốt nhiều người đầu tư vào chứng khoán á, họ muốn nhảy vào cái này á, vì họ thấy nó đang tăng thôi thấy giá nó đang tăng và đó là những gì người bình thường làm họ làm bất kỳ thứ gì mà mình muốn họ đầu tư vào nó và đúng là cái điều đó nó tồn tại nhiều năm rồi có một số cổ phiếu bạn mua thì tốt nhưng mà có những cái thứ nó rất linh tinh có những cổ phiếu rất linh tinh giống như corona sadet ấy, ờ, cái món gà rán của ông ấy đó và còn một điều nữa cái thức ăn nhanh thì biết là nó không tốt rồi đúng không tất cả chúng ta đều biết điều đó nhưng mà đấy là cái trò chơi bọn đang chơi thế hệ của tôi McDonald á và cái câu hỏi chúng ta câu hỏi duy nhất của chúng ta là tại sao chúng ta lại hâm mộ những con người như vậy những cái thứ mà chúng ta nhận được những cái sản phẩm của họ nó toàn là giả thôi nó không có gì là thực cả cơ thể của chúng ta cũng không biết cách xử lý những cái thực phẩm đấy bây giờ hãy nói một tí về dược phẩm đi thực sự là có quá nhiều thuốc giả rồi nên cái quan điểm của tôi ấy, là không phải không phải làm thịt giả sai hay là cổ phiếu sai colonel sandex sai hay là coca sai mà là ý của tôi bác sĩ bảo tôi đừng uống coca bởi vì chúng sẽ bào mòn da của bạn bạn biết là khi mà lật mở một lon coca và bỏ đồng xu vào bên trong không nó sẽ bào mòn cái đồng xu ý của tôi á là đừng uống coca mặc dù biết là nó đang nó đang tạo kết quả rất tốt bạn nhớ Warren đúng không? ông bảo ông thích coca vì ông mua cổ phiếu của coca thôi ông làm điều đấy để giúp cho coca bán được hàng à, nhưng mà thế hệ của bạn phải biết cái điều đó đâu là thật đâu là giả tất cả là ở đây đó chúng ta có nhận thức tốt hơn về những gì chúng ta đưa vào cơ thể mình những cái thông tin giúp chúng ta đưa quyết định chính xác khi bạn định ăn món thịt gà hay là định mua một cổ phiếu bất kỳ nào đó nó tồn tại nhiều năm rồi gọi là bơm và xả nhé nhé đằng sau đứng đằng sau nó là forward họ bơm nó lên họ thu tất cả những khoản phí của nhà giao dịch tất cả mọi người mua nó sau đó họ bán nó đi giống như bitcoin à đó như Robert nói khi cảm xúc đi lên thì trí tuệ của bạn đi xuống à uh, bài học dành cho bạn hãy tự làm nghiên cứu và nhớ xem ai là người thực sự trở nên giàu có cảm ơn bạn đã xem video này nhớ comment thanh bấm chuông đăng ký kênh và giúp bạn chia sẻ nó ha còn nữa ok Câu hỏi là bạn có khỏe không? Vì vậy tôi có thể là nạn nhân nhưng mà ngay bây giờ bạn biết là tôi bị tim đúng không? Tôi bị tiểu đường, tôi bị thừa cân Đúng rồi, tôi bị viêm phổi ba lần rồi tôi bị sốt rét nữa Nhưng mà tất cả những điều đó nó truyền cảm hứng cho tôi để tôi khỏe mạnh hơn vì vậy hãy để tôi nói cho bạn định nghĩa của tôi về khỏe mạnh nhé đó là về sức khỏe tinh thần này, sức khỏe tình cảm này rồi sức khỏe về thể chất và sức khỏe tài chính đó. khỏe mạnh nó bốn yếu tố đó tôi dành rất nhiều tiền và thời gian để cho cả bốn yếu tố đó cảm xúc tinh thần thể chất và tài chính à, một người bình thường á, họ đến bác sĩ mỗi năm một lần để kiểm tra sức khỏe hàng năm nhưng mà đó không phải là sức khỏe mà đó là đi mua thuốc và cái điều phàn nàn lớn nhất của tôi á, là cái đó đó ai xác định thuốc của chúng ta chính là những công ty bảo hiểm những công ty mà những cái tổ chức tài chính lớn nhất trên thế giới vì vậy á, người bình thường họ không có của cái họ không đủ khả năng chăm sóc sức khỏe của họ họ không đủ khả năng như tôi bạn biết không một lần bác sĩ khám tôi là 5.000 đô và nếu bạn có bảo hiểm thì họ sẽ không gặp bạn đó đó là chăm sóc sức khỏe và chăm sóc của cái vì vậy nếu mà bạn vẫn nghĩ bác sĩ của bạn sẽ cứu bạn thì hãy suy nghĩ lại đi ha và về tinh thần bạn có thể làm những gì mà bạn không thích đó là tất cả những cái suy nghĩ của bạn có công việc an toàn hay là tất cả những cái điều đó nếu bạn nghĩ bạn gọi là rằng nếu mà bạn biết chỉ việc tập thể dục tốt cho bạn thay vì đi mua sắm là bạn đã may mắn rồi cái sức khỏe tinh thần đó, nó cực kỳ quan trọng ý tôi là sao bạn có suy nghĩ gì trong đầu nếu bạn nghĩ đây là một cái tồi tệ thì bạn nó đúng nó sẽ sống nhưng nếu bạn nghĩ đây là khoảng thời gian tốt nhất cho mình để mình tiến lên phía trước thì bạn cũng sẽ tuyệt vời hơn nhưng mà ngay bây giờ những người ngồi nhà xem họ sẽ cảm thấy lo lắng tôi sẽ bị mất việc này tôi sẽ bị mất lương hưu này và bạn bị mắc kẹt với tất cả những cái thứ suy nghĩ đó hầu hết mọi người đều biết mà khi bạn có biết khi tôi ra mắt cái cuốn cha giàu cha nghèo cách đây 20 năm không những cái phương tiện truyền thông chính thống lúc đó họ rất là giận dữ với tôi họ bảo là cha giàu cha nghèo không biết nói về cái điều gì không ông nói về người giàu không làm việc vì tiền ông nói những người tiết kiệm là thất bại ông nói nhà không phải là tài sản họ không thích những cái điều đó tôi bị phản đối tôi bị chỉ trích rất nhiều nhưng mà tôi biết từ trước tôi biết từ những năm 83 rồi nhưng mà không học được ở trong trường mà học từ cha giàu của tôi còn người cha nghèo của tôi á thì cái bằng PhD á, bạn biết vấn đề với cái bằng đấy là gì không những người đó họ trốn sau cái mảnh giấy gọi là bằng tốt nghiệp á